Bọn em đã ờ, đọc những cái hướng dẫn quy định của nhà trường liên quan tới việc viết khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp chưa? Được rồi ạ. Để cô một chút. liên quan tới kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên K22 của khoa ngân hàng chúng ta thì à, các bạn lớp mình à, các bạn khóa của chúng ta chúng ta hình dung là mục tiêu của nhà trường trong cái giai đoạn hiện nay giai cuối cùng ờ, học kỳ cuối cùng học kỳ số 8 của chúng ta tại nhà trường là để các bạn chúng ta đi tìm hiểu thực tế à, trải nghiệm thực tế tại các ngân hàng thương mại ờ, và các bạn sẽ được làm việc và được tiếp cận một cách sâu hơn ờ, so với những lần mà các bạn đi manh tour hay là các bạn được nghe các báo cáo viên và lần này các bạn sẽ À, làm với tư cách là cá nhân và các bạn sẽ đi vào các bộ phận ờ, thực tế tại các ờ, bộ phận ngân hàng và như vậy thì ở đây thì các bạn hình dung là chúng ta có thể thực tập tại các bộ phận của các ngân hàng thương mại các chi nhánh các phòng giao um, các chi nhánh và chúng ta không những là chỉ thực tập ở góc độ là ờ, các ngân hàng thương mại mà các bạn cũng có thể tìm kiếm và nghiên cứu và thực tập tại các mà công ty tài chính hay là các tổ chức tín dụng hay là các um, tức là những những những cái những các ngân hàng uh, khác ví dụ như là ngân hàng phát triển hay là ngân hàng chính sách hay là quỹ tín dụng nhân dân hay là các tổ chức tài chính vi mô ờ, và thậm chí là các bạn cũng có thể thực tập tại các công ty tài chính hoặc các uh, tập đoàn các tổng công ty hoặc là bạn cũng có thể thực tập tại các công ty chứng khoán nó liên quan tới mảng ngân hàng như là margin thế thì bạn hình dung là chúng ta sẽ thực tập liên quan tới các nội dung chủ đề uh, với cái chủ đề của chúng ta đó là các dịch vụ tài chính ngân hàng thì ở đây các bạn chúng ta sẽ nhìn qua cái yêu cầu của nhà trường về kế hoạch thực tập của các bạn thì à, bắt đầu từ à, ngày mùng 9 tháng 2 lớp trưởng niên chế của các bạn à, sẽ lên nhận giấy giới thiệu thực tập tại phòng quản lý nghề học và ở đây thì nhà trường đã đưa ra cái mong muốn là các bạn sẽ có tính chủ động hơn ờ, các bạn sẽ đi tìm kiếm các cơ sở thực tế tìm kiếm những nơi mà bọn em có thể đi thực tập ví dụ như là bọn em không chỉ ở Hà Nội bọn em có thể ở các tỉnh khác nhau thì bọn em có thể đi nghiên cứu và tìm kiếm ở thực tập ở các nơi mà bọn em cảm thấy thuận tiện nhất đầu tiên là mình phải chủ động đã đầu tiên là bản thân các bạn sẽ phải sau buổi hôm nay chúng ta phải tìm kiếm và chúng ta sẽ phải đi liên hệ và chúng ta sẽ phải uh, tìm kiếm các nơi thực tập uh, một cách chủ động và trong những trường hợp nếu như bọn em mà không tìm kiếm được và trong trường hợp bọn em mà gặp nhiều khó khăn uh, liên quan tới cái nơi thực tập thì bọn em có thể thông qua uh, cố vấn học tập à, của khoa nhé không phải là cô Lan hay làm ở phòng quản lý học đâu mà bọn em sẽ phải thông qua cố vấn học tập của khoa ngân hàng à, ví dụ như là bọn em thông qua các ở ờ, đây gọi là cố vấn học tập chuyên trách liên quan tới chuyên môn tại khoa ngân hàng và như vậy thì bọn em sẽ thông qua uh, các cố vấn học tập đó để uh, qua đây thì khoa cũng sẽ hỗ trợ bọn em trong những trường hợp mà bọn em không xin thực tập được uh, thực ra thì trong kinh nghiệm trong uh, trong thời gian vừa rồi trong suốt thời gian vừa rồi thì uh, cô nhìn thấy là đa phần là bọn em đã tự ờ, các anh chị khóa trước ấy, đều tự nghiên cứu và tự tìm hiểu và tự liên hệ được hầu như rất ít có lẽ đến trên đầu ngón tay là các thầy cô ở khoa ngân hàng hỗ trợ bọn em tuy nhiên là nếu như bọn em gặp nhiều khó khăn vướng mắc thì các thầy cô sẽ hỗ trợ 100% hỗ trợ cho bọn em tất cả những cái yêu cầu vướng mắc liên quan tới cái nơi thực tập thì vì khoa ngân hàng có một mạng lưới đối tác cũng khá là rộng cho nên bọn em mong muốn thế nào thì bọn em cũng đề xuất thông qua uh, các thầy cô cố vấn học tập chuyên trách của lớp mình thì đấy là ngày mùng 9 đến mùng 10 lớp trưởng sẽ nhận cô hỏi một chút là lớp trưởng lớp mình ừ, lớp trưởng của của K22 cho tay cô lên cô cô với lớp trưởng biên chế nhé Diễm Quỳnh này bạn Nhâm này Hưng này cô một ba bạn thôi bốn rồi đâu không phải bốn mà đây là một bạn là người bình hưng à dạ, bình bình hưng uh, nhâm và quỳnh tại vì là cái giai đoạn này lớp trưởng khá quan trọng vì các bạn sẽ phải hỗ trợ lớp trong tất cả các khâu thủ tục hành chính làm đầu mối để có thể kết nối với các thầy cô là cố vấn học tập còn liên quan tới thủ tục mà nhận giấy giới thiệu học tập của phòng um, thực tập thì các bạn sẽ thông qua phòng quản lý học ví dụ như là bọn em tìm được uh, nơi thực tập tại uh, ngân hàng uh, BIDV chẳng hạn <laughs> bạn bình ra tay lớp trường à um, bọn em thực tập tại BIDV bọn em tìm được chi nhánh nào đó ví dụ bạn tìm được chi nhánh Quang Trung hay bạn tìm được chi nhánh sở giao dịch một chẳng hạn thì bọn em sẽ đã, đã đã có được sự đồng ý của bên đó rồi thì bọn em sẽ thông qua hợp thức hóa bằng cách là bọn em sẽ xin nhà trường um, thông qua cái giấy giới thiệu đó để bọn để chúng ta có thể gửi sang bên ngân hàng đấy thì các bạn hình dung là tất cả những cái này thì chúng ta chi tiết chúng ta xem thông tin trên website của phòng quản lý học đấy thì ở đây thì um, nó là cái mà ừ, các bạn phải chủ động nhiều hơn thì đấy là thứ nhất bây giờ vấn đề thứ hai nó liên quan tới việc mà các bạn sẽ phải viết chuyên đề hay là khóa luận đến ngày 18 tháng 2 28 tháng 2 thì à, nhà trường sẽ bắt đầu uh, phân um, sẽ đưa ra danh sách mà các bạn sẽ viết chuyên đề và khóa luận thì chúng ta cũng đều biết rằng cho dù chúng ta viết chuyên đề hay là chúng ta viết khóa luận thì các bạn đều phải đi thực tập à, các bạn có thể thực tập ở bất kể nơi nào nó liên quan tới lĩnh vực ngân hàng đấy và như vậy thì có nghĩa là chuyên đề hay khóa luận các bạn đều viết Ờ, đều, đều phải đi thực tập nhưng nó khác nhau ở chỗ là những bạn viết chuyên đề thì một em phải học thêm tích lũy 3 tín chỉ nữa à cô xin lỗi hai tín chỉ nữa nó là môn uh, kỹ năng giao dịch và thứ hai nữa là môn hoạt động ngân hàng thương mại uh, còn đối và, và làm chuyên đề còn với những bạn làm khóa luận thì bọn em sẽ tập trung toàn bộ thời gian để chúng ta làm khóa luận và đến ngày mùng 4 tháng 3 thì khoa sẽ công bố giáo viên hướng dẫn về chuyên đề và khóa luận của chúng ta trên trang web của nhà trường, trên trang web của khoa và fanpage của khoa. Và dự kiến là ngày 22 tháng 5 là chúng ta sẽ bảo vệ luận văn à, khóa luận và năm nay là năm mà nhà trường đã tạo điều kiện cho các bạn để chúng ta được bảo vệ một cách sớm nhất để các bạn ra trường sớm hơn để tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội việc làm nhiều hơn Đấy, thì các bạn hình dung là như vậy và muốn theo đúng lộ trình này thì các bạn chúng ta phải uh, uh, cố gắng hợp tác với lại các thầy cô uh, của khoa đó là các thầy cô hướng dẫn thì bây giờ trước hết cô sẽ nói tới đầu tiên là liên quan tới phần chuyên đề à, với các bạn viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp thì ờ, các bạn sẽ học ờ, song song cùng với việc các bạn đi thực tập à, song song việc là chúng ta sẽ làm học ừ, học để chúng ta đáp ứng được yêu cầu cho các các tín chỉ đủ thỏa mãn điều kiện các tín chỉ cộng thêm với lại viết chuyên đề khóa luận à, và vâng, tôi sẽ nói với chuyên đề tốt nghiệp và với chuyên đề tốt nghiệp ờ, thì các bạn hình dung là chúng ta thực tập tại đâu thì các bạn sẽ viết chuyên đề ở đó và theo quy định thì các bạn sẽ thực tập và viết chuyên đề ở góc độ chi nhánh không viết ở góc độ phòng giao dịch à, và như vậy thì ở đây chúng ta chú ý hộ cô một chút là tuy nhiên là có những ngân hàng ấy, thì mặc dù là quy mô ở cấp độ chi nhánh nhưng mà họ đã đưa ra cái cụm từ là phòng giao dịch ví dụ ngân hàng chính sách thì họ không phải là chi nhánh là phòng giao dịch và với phong dịch đó thì nó là cấp nó cấp độ cao hơn vì thế mà ờ, chúng ta cũng sẽ phải um, nghiên cứu kỹ theo cái quy mô của từng ngân hàng một nhưng với các ngân hàng thương mại là chúng ta phải thực tập tại ở cấp độ phòng ở chi nhánh trở lên đấy thì và như vậy thì chúng ta sẽ hình dung là à, bọn em sẽ đi thực tập tại tại các chi nhánh của các ngân hàng thương mại này sau đó chúng ta sẽ viết chuyên đề và cái viết chuyên đề ở đây thì chúng ta hiểu nó giống như là một cái báo cáo thực tế một cái báo cáo thực tập là chúng ta đã gain được những cái gì thông qua cái thời gian mà chúng ta đi thực tập tại các ngân hàng thương mại đó đấy thì bọn em hình dung nó sẽ là như thế um, và cấu trúc của thực tập uh, thực tế ở ờ, thực khóa luận tốt nghiệp ý, thì bọn em sẽ phải uh, lên trang web của khoa ngân hàng hoặc là của nhà trường theo quyết định 783 để chúng ta sẽ có được cái kết cấu của uh, chuyên đề tốt nghiệp thì trong cái kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp thì đa phần là sẽ giới thiệu các bạn liên quan tới uh, các ngân hàng ví dụ bọn ta uh, chúng ta thực tập tại uh, BIDV chi nhánh uh, À, Quang Trung chẳng hạn thì bọn em sẽ có một cái phần đầu tiên bao giờ cũng chính là liên quan tới giới thiệu về chi nhánh của BIDV uh, và giới thiệu về chi nhánh của BIDV đó rồi thì bọn em sẽ phải đưa ra là bọn em đã được trải nghiệm qua những phòng ban nào bọn em được thực tập ở những vị trí nào và bọn em đã ờ, phát biểu cái cảm nghĩ đánh giá của mình uh, thông qua những cái vị trí đó và chúng ta có những cái đề xuất kiến nghị như thế nào đối với cái việc mà chúng ta thực tập tại cái bộ phận đó và bắt đầu đến phần thứ hai là bọn em bắt đầu mới giới thiệu liên quan tới à, cái nội dung thực tập ví dụ bọn em thực tập về huy động vốn hay bọn em thực tập về à, kế toán hay bọn em thực tập về kiểm soát kiểm toán nội bộ hai bọn em thực tập liên quan tới nguồn vốn hai bọn em thực tập liên quan tới các mảng dịch vụ của ngân hàng hay là dịch vụ ngân hàng số thì bọn em sẽ đưa ra một cái phần chương tiếp theo nội dung tiếp theo của bọn em đó là liên quan tới việc việc là chúng ta sẽ mình nghiên cứu thực tế đối với lại uh, lĩnh vực mà chúng ta đang tìm hiểu và cuối cùng là bọn em mới đưa ra những cái kiến nghị đề xuất đấy thì tất cả những cái nội dung nằm nằm trong cái chuyên đề ấy, thì ở nó ở mức độ uh, vừa phải cơ bản uh, vì thế mà à, chúng ta hình dung là chúng ta phải chú ý cô là chúng ta thực tập ở đâu thì chúng ta phải biết tại đó và chúng ta có xác nhận của cơ quan của đơn vị của ngân hàng mà bọn em thực tập uh, liên quan tới chuyên đề của chúng ta đấy chúng ta hình dung đấy là phần thứ nhất liên quan tới phần chuyên đề uh, bây giờ liên quan tới cái phần thứ hai liên quan tới phần thứ hai sau khi cô đã giới thiệu xong rồi nhá giới thiệu qua một chút sau cô sẽ hỏi ý kiến bọn em cô sẽ sâu lại một lần nữa liên quan tới các chủ đề uh, liên quan tới phần thứ hai là phần khóa luận thì những bạn viết khóa luận ấy, thì à, là những bạn mà thông thường nhà trường sẽ lọc à, theo tỷ lệ phần trăm uh, ví dụ 20 phần trăm thì bọn em sẽ được lọc theo cái điểm của chúng ta ví dụ năm ngoái chẳng hạn là những bạn 3,2 trở lên là được viết khóa luận và với viết khóa luận thì chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian của chúng ta cho việc viết khóa luận và với bạn những bạn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp thì à, chúng ta không nhất thiết là chúng ta sẽ thực tập ở một nơi viết về chủ đề một nơi À, ví dụ các bạn sẽ phải thực tập tại BIDV Quang Trung nhưng bọn em không nhất thiết là chúng ta làm chủ đề à, liên quan tới BIDV Quang Trung mà bọn em sẽ viết chủ đề nghiên cứu ở mức độ tầm cao hơn ví dụ chúng ta sẽ viết ở toàn hàng của BIDV à, ờ, chúng ta viết về hệ thống quản trị rủi ro của BIDV hoặc là các bạn có thể viết uh, về vấn đề liên quan tới toàn bộ ngành ngân hàng mình ví dụ đã có những năm anh chị đã viết về liên quan tới uh, tín dụng xanh hay là Ờ, ngân hàng xanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đấy thì chúng ta hình dung là chúng ta sẽ mà đi thực tập ở một chỗ là chi nhánh nhưng chúng ta có thể biết với cái chủ đề ở mức độ rộng hơn không quá sâu mà rộng hơn ở cấp độ toàn bộ ngành ngân hàng hoặc là toàn bộ toàn hàng của một chi, của một ngân hàng đó như là toàn hàng BIDV hay là toàn hàng của Vietcombank đấy thì đấy là cái phần thứ nhất chú ý đối với khóa luận vấn đề thứ hai là các bạn sinh viên viết khóa luận thì được phép viết Ờ, những vấn đề liên quan tới các chính sách vĩ mô À, với những số liệu liên quan tới ở cấp, cấp độ vĩ mô ví dụ như là bọn em có thể biết liên quan tới chính sách tiền tệ liên quan tới chính sách an toàn vĩ mô lạm phát tỷ giá hay là viết liên quan tới những um, những vấn đề nổi cộng về cái chính sách uh, trong giai đoạn vừa rồi và hiện nay uh, của Việt Nam chúng ta Đấy thì với cái ưu điểm của việc mà chúng ta viết cái chủ đề liên quan tới chính sách vĩ mô thì các bạn hình dung là chúng ta có sẽ có uh, có có có rất nhiều số liệu được public một cách dễ dàng tìm kiếm hơn là cho việc chúng ta nghiên cứu ở góc độ vi mô. Cho nên là với các bạn viết khóa luận thì chúng ta có nhiều điều kiện hơn vì chúng ta có nhiều thời gian hơn cho nên chúng ta có nhiều điều kiện hơn để chúng ta làm nghiên cứu lựa chọn chủ đề để chúng ta tìm hiểu ví dụ bọn em sẽ tìm hiểu liên quan tới uh, chính sách tỷ giá hay là bọn em sẽ tìm hiểu liên quan tới quản lý dự trữ ngoại hối hay là bọn em sẽ tìm hiểu liên quan tới chính sách tiền tệ hoặc là bọn em sẽ tìm hiểu liên quan tới quản trị rủi ro của một ngân hàng đấy thì với rủi ro thì chúng ta hình dung là ờ, không phải rủi ro nào là chúng ta cũng làm góc độ chi nhánh có những rủi ro như là rủi ro hoạt động rủi ro tín dụng thì mình làm góc độ chi nhánh được nhưng mà có những rủi ro khác thì bắt buộc phải làm ở toàn hàng à, cho nên là với các bạn biết khóa luật ý, thì chúng ta không nhất thiết là chúng ta À, tức là các bạn vẫn có điều kiện là để chúng ta làm ở góc độ nó rộng hơn nhưng mà chúng ta thực tập ở góc độ là sâu ở góc độ chi nhánh và như vậy thì khi xác nhận của cơ quan của ngân hàng thì sẽ chỉ xác nhận cho các bạn là các bạn đã đi thực tập trong giai đoạn vừa rồi tại ngân hàng chứ không xác nhận liên quan tới những cái nội dung mà các bạn đã đi đã, đã, đang làm tại vì là những nội dung đó của các bạn là những nội dung mà các số liệu hoặc là các nội dung đó là do giáo do giảng viên hướng dẫn sẽ phải chịu trách nhiệm đấy thì đấy là cái ý um, thứ hai nó liên quan tới khóa luận uh, tốt nghiệp và bây giờ cô sẽ gửi cho em cái đường link mà nhà trường cũng đã khoa cũng đã um, đây khoa cũng đã chọn lựa uh, danh sách gợi ý về các khóa luận chuyên đề và thông thường những bạn viết khóa luận thì cô rất mong muốn là chúng ta có nhiều thời gian hơn cho nên chúng ta sẽ nên có những cái phương pháp nghiên cứu tốt hơn ví dụ như là bọn em sẽ có thể làm các phương pháp nghiên cứu định lượng ví dụ năm ngoái chẳng hạn có nhiều anh chị cũng đã làm uh, phương pháp định lượng mấy năm nay ví dụ nhân tố ảnh hưởng tới khả năng xin lời ngân hàng này hay là nhân tố ảnh hưởng tới nợ xấu này đấy tức là những cái chủ đề đó nó hỗ trợ cho các bạn là chúng ta sẽ phải sử dụng theo cái phương pháp cái kết cấu nó cũng sẽ mới hơn và cái phương pháp nghiên cứu của bạn nó cũng sẽ phải rõ ràng và nó đòi hỏi sự định lượng ngoài ra nữa thì nếu chúng ta làm ở cái góc độ mà Uh, có thể là những những chủ đề mà rất khó để để chạy mô hình như là chủ đề về quản trị rủi ro hay là kiểm soát kiểm toán nội bộ thì bọn em có thể chọn lựa với cái cái cái phương pháp như là phương pháp phỏng vấn chuyên sâu phỏng vấn chuyên gia hoặc là bọn em cũng có thể là uh, phương pháp uh, khảo sát để phỏng vấn ví dụ chúng ta nghiên cứu liên quan tới yếu tố góc độ là năng lực cạnh tranh hay là marketing hay là góc độ liên quan tới chất lượng sản phẩm dịch vụ thì mà em có thể sử dụng thêm cái phương pháp đó là cái phương pháp phỏng vấn hoặc là phương pháp khảo sát nó tùy thuộc vào chủ đề khác nhau thì chúng ta sẽ có những phương pháp khác nhau nhưng với khóa luận thì chúng ta à, nên có những cái phương pháp thì khi đó các bạn sẽ được các thầy cô ghi nhận tốt hơn khi chúng ta bảo vệ thầy cô thì cô gửi trong à, chat box nhé bọn em có mấy bạn nào đã vào đây xem các ờ, gợi ý của các ờ, đề tài khóa luận chuyên đề chưa cái phần mà cô vừa mới chia sẻ không ạ liên quan tới các gợi ý các đề tài các chủ đề liên quan tới khóa luận và chuyên đề của khoa ngân hàng chưa chúng ta vâng nếu mà chúng ta không tiện chúng ta có thể chat vào inbox cũng được chatbox của cô cũng được không cần thiết là chúng ta không nói được đấy thì à, những bạn nào mà chúng ta đã xem rồi thì chúng ta thấy đây là những cái chủ đề mà chúng ta có thể chúng ta tìm hiểu và chúng ta à, triển khai thực hiện à, với các bạn chuyên đề thì à, Ờ, cũng sẽ có giáo viên hướng dẫn và những bạn biết khóa luận cũng sẽ có giáo viên hướng dẫn và các bạn cũng sẽ được các thầy cô hướng dẫn tất cả những cái nội dung uh, cụ thể và sâu hơn có liên quan tới chủ đề nghiên cứu thì um, ở đây thì có sẽ có những bạn mà hỏi là có những bạn sẽ có thắc mắc sẽ hỏi là em có thể đổi được chủ đề hay không hoặc là em đưa ra cái nội dung này nhưng mà trong quá trình tập thì em sẽ gặp vướng mắc về số liệu về tính khả thi về thông tin hoặc là về khó khăn thì ở đây thì chúng ta hình dung là uh, về nguyên tắc thì các bạn vẫn được quyền đổi cái chủ đề và phải được sự đồng ý cho phép của giáo viên hướng dẫn. Tuy ừ. nhiên là bọn em mình dung là ngày 22 tháng 5 chúng ta bảo vệ rồi thì chúng ta đừng để đến tháng 4 chúng ta mới đổi tên đề tài mà từ ngày hôm nay cho đến tháng 2 thì các bạn sẽ cố gắng là tìm kiếm cái chủ đề tại vì là uh, chúng ta có chủ đề tốt, có chủ đề rõ ràng, có chủ đề um, uh, clear và nó nó nó rõ và cộng với cái xương sống cũng với khung của chúng ta mà đầy đủ mà chi tiết rõ ràng thì bọn em sẽ làm rất là nhàn cho nên là trong cái ngay khi chúng ta có giáo viên hướng dẫn thì bọn em phải làm việc ngay với giáo viên hướng dẫn để chúng ta sẽ có được cái tên một cách rõ ràng một tên nó nó không bị confused tên nó không bị uh, bị nhầm lẫn và uh, để chúng ta làm cho nó đúng hướng đặc biệt là đối với khóa luận đấy bạn chú ý hộ cô như vậy à, và chú ý là các bạn biết khóa luận là hàng năm thì theo quy định của nhà trường các bạn đều phải check đạo văn thông qua hệ thống phần mềm Turnitin nhưng mà với các bạn chuyên đề thì là ờ, thông thường thì nhà trường ờ, sẽ có thông thường quy định thì nhà trường sẽ có check Turnitin cho các bạn tuy nhiên là với bạn viết chuyên đề thì nhà trường cũng sẽ à, đưa ra cái yêu cầu đối với các giảng viên hướng dẫn hoặc là giáo viên chấm phản biện nếu như có hiện tượng đạo văn thì nhà trường cũng sẽ trích đạo văn đối với lại các bạn viết chuyên đề nhưng với khóa luận thì bắt buộc 100% là các bạn phải trích đạo văn cô dừng lại một chút nhé các bạn có hỏi gì cô không bạn à, duyên đang nói tới là em thưa cô nếu em đi thực tập rồi à, em đi thực tập rồi à duyên dạ vâng ạ um, thực ra cái giấy giới thiệu này là trong trường hợp mà những ngân hàng uh, họ cần và họ mong muốn là để, để ờ, uh, lưu làm minh chứng ấy, thì mới cần còn nếu chúng ta đã đi thực tập và, và bản thân ngân hàng đấy đã đã, à, đã đã đồng ý và bọn em thực tập rồi thì và hai nữa là khi kết thúc buổi thực tập đó kết thúc cái thời gian thực tập đó bọn em được ngân hàng ký xác nhận đóng dấu cho rồi thì chúng ta không cần nữa thế tùy thuộc vào tùy thuộc vào từng ngân hàng và tùy thuộc vào cái việc mà bọn em đã đã đã trực tiếp trao đổi và uh, như thế nào đó với ngân hàng đó thì tùy thuộc vào từng, từng đối tượng một mỗi năm thì có những bạn cần và những bạn không cần cũng tùy vào, từng vào từng bạn thôi nhưng mà lớp mình các bạn yên tâm nhé là chúng ta cứ đi thực tập và nếu có vướng mắc gì ý, thì các bạn có thể là uh, thông qua giáo viên uh, chủ nhiệm tức là thông qua cố vấn học tập mà uh, chuyên trách về mặt chuyên môn của khoa ngân hàng thì uh, nhà khoa sẽ hỗ trợ bọn em liên quan tới nơi thực tập ví dụ thậm chí là bọn em cũng có thể ờ, về về nhà mình ở các tỉnh mà chúng ta cũng mong muốn được tập tại nơi đó đấy thì các bạn cũng có thể à, trao đổi thì các thầy cô cũng sẽ hỗ trợ cho bọn em nếu mà trong phạm vi khả năng có thể thì cô nghĩ là vẫn hỗ trợ được Ôi cô, nếu như mà Ừ, kiểu nhà trường cho mình danh sách đề tài và tên đề tài và khóa luận ấy thì ừ, ví dụ như kiểu chỉ là ngẫu nhiên thôi hai hai người có chung một đề tài ạ à? thì vâng, có hiểu dạ. sao đi thực tập mà với khóa luận nhá và với chuyên đề thì cô dạ. nghĩ cái việc đấy thì sẽ khó xảy ra tại vì đi đi thực tập mà tại một nơi thì bọn anh sẽ biết nhau ngay ví dụ em thực tập tại à, Combank hay bọn em thực tập tại HD Bank hay bọn em thực tập tại ACB chi nhánh Hoàng Cầu chẳng hạn thì chắc chắn là bọn em sẽ biết được là mình thực tập tại đây có những bộ phận nào có những ai và vì thế bọn em sẽ chọn lựa cái chủ đề nó sẽ khác nhau thì bọn em sẽ ở đây bọn em sẽ tự với nhau nhá tự nhau là sẽ phải uh, phải đưa ra những chủ đề khác nhau cái đấy thì là một còn với khóa luận thì cô nghĩ là uh, thông thường thì uh, ví dụ chúng ta có những chủ đề thì bao giờ cũng thế thì các thầy cô ở khoa cũng sẽ tập hợp lại những cái chủ đề đó và nếu trường hợp mà bị bị trùng nhau thì các thầy cô sẽ phản hồi lại uh, cho các bạn để chúng ta có sự điều chỉnh vâng ạ cô ơi cô ừ, em cứ nói em cứ nói nhá và em cứ nói và nếu bạn nào mà không nói được cứ nhắn tin chat in vào chat bóc cho cô cô ơi nếu mà ký tên ấy, thì miễn là có dấu của chi nhánh thôi còn giám đốc hay là trưởng phòng ký rồi. À, không quan trọng em tùy được trưởng phòng thì không giờ ký được rồi khi mà có đã dấu của nhà của ngân hàng thì bao giờ cũng phải là là là ban lãnh đạo của ngân hàng đấy thì có dấu vâng thế nếu mà thực tập có giới hạn thì rất là thời gian thực tập mà ví dụ em đi thực tập từ hai tháng trước ấy, xong từ hai tháng trước ấy, thì có việc gì không cô hay là phải thực tập sát với thời gian mới viết à, em đọc theo quy định của nhà trường nhé cái um, cái thời gian này là thời gian em phải đi thực tập tại thời điểm này tại thời điểm mà em kết thúc thời điểm thực tập chứ nó không được tính vào thời điểm trước vì thời điểm trước của em vẫn chưa tích lũy đủ tín chỉ và hai nữa là em chưa có đầy đủ hết để em đi thực tập và đi thực tập theo đúng quy định của nhà trường là tại thời điểm này cho nên bắt buộc là sự giấu của em là phải giai đoạn này để cô một chút nữa con xem bọn em nhắn gì, nhắn nhiều rồi. Mẫu xin chứng nhận thực tập thì có thể xin ở đâu bọn em sẽ có ờ, có có có có mẫu có mẫu của từng ngân hàng một với mỗi một ngân hàng lại có một mẫu riêng cơ chứ không phải theo quy định của trường mình vì mẫu chứng nhận tốt nghiệp này thì sẽ có mẫu chung của trường nhưng mà có mẫu của từng ngân hàng một cho nên là bọn em cũng sẽ xin lại từ phía um, các thầy cô là cổ vấn học tập bọn em đi thực tập tại công ty bảo hiểm những bộ phận nào còn đây ví dụ bạn à, bạn à, Hoàng Anh Tuấn có đưa ra câu hỏi là em đi thực tập và lấy dấu của công ty bảo hiểm nhưng mà em làm bộ phận bảo hiểm bảo hiểm nào ví dụ nếu chúng ta làm ở cái bộ phận mà có sự kết nối giữa bảo hiểm và ngân hàng uh, các dịch vụ liên kết như Manca Suran ấy thì ok thì bọn em có thể thực tập tại công ty bảo hiểm được còn nếu không mà chúng ta làm ở cái góc độ là bảo hiểm khác như là bảo hiểm nhân thọ hay là cái gì đó thì chúng ta lại không thuộc đối tượng của cái à, chuyên ngành của chúng ta Đấy, cho nên là bọn em chú ý là chúng ta có thể thực tập tại các đơn vị khác nhau nhưng chúng ta phải thực tập ở cái mảng nó liên quan tới lĩnh vực ngân hàng bạn Khánh Vi đang thực tập tại à, à, bạn Khánh Vi đang thực tập tại chi nhánh Đống Đa phòng giao dịch Thái Thịnh. Nếu như Khánh Vi đang thực tập tại ờ, phòng Thái Thịnh mà được chấp nhận rồi đúng không? Đang đi làm rồi đúng không? Thực tập rồi đúng không? Thì à, nếu như em xin được số liệu của chi nhánh thì vì là cái phòng giao dịch Thái Thịnh này nó lại thuộc về chi nhánh Đống Đa thì mình sẽ làm cái chủ đề liên quan tới hoặc là đi thực tập tại chi nhánh Đống Đa thì là được. Khánh Vi hiểu ý cô trả lời không? Dạ vâng ạ, em hiểu ạ. là cô cho em hỏi ừ, em hỏi đi à, dạ, lúc nãy cô nói là những bạn làm chuyên đề thì phải thực tập ờ, từ chi nhánh ừ. trở lên nhưng mà nếu mà làm có luận thì có ừ, thực tập ở phòng giao dịch thì có được không ạ Um, thực ra thì lúc nãy cô đã nói với trường hợp của bạn Vi đấy là trong trường hợp mà bọn em ờ, không xin được hoặc là ừ, phòng dịch của của họ lớn thì cũng có thể tạo điều kiện bằng cách là bọn em sẽ thực tập tại phòng giao dịch uh, nhưng mà chủ đề thì làm góc độ chi nhánh trở lên giống như trường hợp của vi ở đây cũng thế này ờ, vi thực tập tại ở phòng giao dịch nhưng mà phòng giao dịch đó phải trực thuộc cái chi nhánh chủ đề mà em làm ví dụ như là nếu như của đấy cô ví dụ thôi nhá vi đang vi đang nói là vi thực tập Đây cô đã ví dụ để bọn em hình dung um, với trường hợp của mình vi đang đưa ra câu hỏi là vi thực tập tại chi nhánh đống đa phòng giao dịch thái thịnh tức là phòng giao dịch thái thịnh này nó thuộc chi nhánh đống đa thì cái cái cái cái giấy thực tập hoặc là cái đơn xác nhận thực tập thì chúng ta có thể ở phòng giao dịch thái thịnh được vì chúng ta đi làm ở đó nó tiếp cận ở đó mà phòng giao dịch này lại là thuộc của MB chi nhánh Đống Đa nhưng mà cái chủ đề miễn là nhé chủ đề của chúng ta là chúng ta sẽ làm tại chi nhánh Đống Đa ví dụ các bạn sẽ làm liên quan tới uh, quản trị rủi ro tín dụng tại uh, chi nhánh Đống Đa hay là em sẽ làm tới là phát triển thẻ tại chi nhánh Đống Đa hoặc là chúng ta sẽ nói tới là phát triển khả à, nâng cao năng lực cạnh tranh tại chi nhánh Đống Đa chẳng hạn đấy thì được tức là chúng ta đang thực tập tại phòng giao dịch nhưng mà cái tên cái chủ đề của chúng ta nó liên quan tới chi nhánh đống đa đấy thì là được còn với trường hợp khóa luận thì bọn em thoải mái bọn em miễn là đi thực tập thôi đấy chứ còn chủ đề chúng ta sẽ là vẫn là mức độ chi nhánh trở lên nhưng mà uh, với chủ đề của chúng ta là góc độ chi nhánh nhưng mà yêu cầu thì nó sẽ khác với chuyên đề chuyên đề là chỉ thực tế luôn không có phần cơ sở lý thuyết nhưng mà với bọn em làm khóa luận là phải có phần đầu tiên là phần cơ sở lý thuyết rồi phần thực trạng và sau đó phần kiến khuyến nghị để uh, giải pháp nhưng mà với bạn nào mà làm về mô hình kinh tế lượng thì chúng ta sẽ làm theo mô cái mô tuyết với cái cái phương pháp nó cũng sẽ khác đi đấy thì giống giống hệt như cái working paper cho nên là chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái chủ đề của chúng ta và tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với lại giáo viên hướng dẫn của chúng ta đấy, bọn em đã rõ chỗ này cô vừa nói chứ nhỉ vâng em cảm ơn cô cô cô Nghĩa là nếu mà viết, ờ, khóa luận thì xin giấu, tại vì mình viết ở cái nó cao hơn ấy cô, nó to, nó rộng hơn ấy, cho nên là mình xin giấu ở phòng giao dịch à. thuộc cái chi nhánh lớn nào đấy là cũng được ạ? Đúng rồi, được. Yeah. Vâng. Ưm, à, ờ, những bạn nào mà chúng ta làm khóa luận ấy, thì, ờ, chúng ta đang standby trong trường hợp mà không được tức là standby rồi và chúng ta không có số liệu ấy, thì chúng ta làm góc độ chi nhánh. Thực ra ở góc độ chi nhánh bọn em làm ấy thì làm chuyên đề thì hợp lý hơn còn chúng ta làm khóa luận cũng được nhưng mà làm khóa luận thì chúng ta phải nên như cô nói tới là đã làm đã làm mô hình định lượng thì chúng ta làm góc độ chi nhánh thì khó thường là các bạn sẽ làm phỏng vấn chuyên sâu và phương và phương pháp khảo sát chúng ta phải xác định là đã làm khóa luận thì điểm của chúng ta phải cao chuyên đề cũng thế cô không nói tới cái gì cả nhưng mà riêng khóa luận vì chúng ta phải bảo vệ này chúng ta phải trình bày này được mặc áo dài này được bảo vệ này ờ, được tổ chức một cái buổi trang hoàng đẹp đẽ cho nên là chúng ta phải và chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta có được những cái buổi đó cho nên là những bạn nào mà làm khóa luận thì chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ phải chuẩn chỉnh một chút và ờ, cô nói như thế này thì um, có thể những bạn nào đó sẽ sợ là chuyển sang chuyên đề thực ra hàng năm ấy thì chỉ có một số bạn bị vướng liên quan tới gia đình hoàn cảnh gia đình thôi thì các bạn ấy mới chuyển sang chuyên đề còn thậm chí là các bạn rất thích làm khóa luận cho nên cô cô cô cô ờ, Ờ, với các bạn biết khóa luận thì chúng ta cố gắng là chúng ta vì chúng ta có nhiều thời gian hơn các bạn viết chuyên đề đấy cho nên là chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn và viết chuyên đề hơn à, và viết khóa luận hơn và chủ đề của chúng ta hơn à, bọn em thực tập mà ở chi nhánh được hội sở được ngân hàng nhà nước được bất kể nơi nào được như tổ chức tài chính vi mô được quỹ tín dụng nhân dân được ngân hàng chính sách được ngân hàng phát triển được đấy um, bất kể uh, kể cả ờ, có công ty công ty kiểm toán nên ừ, đều được thậm chí bọn em đi thực tập công ty kiểm toán lại rất tốt thì chúng ta có nhiều số liệu hơn Đấy, chúng ta hình dung là như vậy cô cô chị em hỏi một chút ạ lớp em thì có các bạn là từ bên hệ chất lượng cao hoặc là CTU chuyển xuống ạ thì chương trình học hiện tại đang bị chậm hơn so với các bạn học chính từ năm nhất đến giờ thì các bạn đi không thể thực tập và tốt nghiệp lần này ạ thì đợt sau thì trường sẽ có một tổ chức riêng hay là ghép với các em K23 hả vâng. cô? À, sẽ ở tổ chức riêng em ạ. Ừ, tức là đến K23 phải đến năm sau rồi này năm sau này thì bị chậm. Thì nhà trường sẽ tổ chức cho các bạn ý um, uh, sau khi bạn hoàn thiện xong thì chắc là kỳ 1, tức là kỳ 1 của năm 2023 chứ không phải là kỳ 2 năm 2023 như bây giờ. Dạ vâng thì bọn em sẽ phải à, bảo vệ sau, uh, bảo vệ uh, hoặc là chấm chuyên đề sau hoặc bảo vệ sau với bạn, thế với hoạt ừ, em cứ nói đi vâng, thế thì nếu như mà các bạn đi đi thực tập trong giai đoạn này thì cái giấy thực tập đấy thì vẫn được chấp nhận trong giai đoạn sau hay là giai đoạn sau bạn ấy mới đi ạ không bọn em phải thực tập sau đã đã làm chuyên đề nhé bọn em chú ý này với chuyên đề thì bọn em thực tập uh, viết chủ đề chuyên đề liên quan tới cái nơi bọn em thực tập như cô nói lúc nãy đấy là bọn em thực tập tại uh, ờ, MB chi nhánh Đống Đa Ờ, thì bọn em viết chủ đề về MB thì đúng đa ví dụ bọn em viết về um, chủ đề là phát triển uh, tín dụng hoặc là phát triển cho vay cá nhân bán lẻ tại chi nhánh Đống Đa nhưng mà bọn em không thực tập ở trên hội tức là chúng ta không thực tập ở trên à, người ta gọi là hội sở của chi nhánh tức là không thực tập ở trên chi nhánh đó mà bọn em thực tập tại phòng giao dịch nhưng vì phòng giao dịch đó nó thuộc về chi nhánh Đống Đa cho nên là chúng ta vẫn được chấp nhận đấy um, và thông thường những bạn mà học lại như vậy thì ta đa phần là bạn làm việc chuyên đề đúng không đấy thì ờ, chúng ta nên đi thực tập tại một nơi tại thời điểm đó cho nên là chủ đề bắt buộc là uh, chủ đề bắt buộc gắn liền với nơi thực tập vì thế mà chúng ta không có chuyện đi thực tập trước đâu mà thời gian bắt buộc nhà trường sẽ đưa ra là đủ để bọn em vừa thực tập và vừa làm cho nên bọn em không thể đốt cháy giai đoạn ví dụ như là bọn em đi thực tập bây giờ xong rồi bọn em viết trong vòng nửa tháng không có chuyện như vậy mà bao giờ cũng phải hai ba tháng sau thì bọn em mới được bảo vệ dạ vâng. thưa cô cho em hỏi là thời gian thực tập là tối thiểu trong vòng bao nhiêu tháng? À, cô vừa mới sâu cô đang sâu lên đây này. Bọn em đi thực tập từ ngày Bọn em thực tập từ tháng 2 cho đến tháng 4 đấy. Tháng hết tháng 4 có nghĩa là cái thời gian này của chúng ta rất linh hoạt không quy định là bọn em sẽ đến sẽ có mặt như thế nào vì tùy thuộc vào cái mô mô hình của các ngân hàng thương mại khác nhau có ngân hàng thì họ sẽ cho mình nhà ngồi ở đấy uh, full nhưng có những ngân hàng họ sẽ chỉ cho mình uh, một tuần đến một hai buổi hoặc là ừ, làm ba bốn buổi thực ra nó tùy thuộc vào bọn em nếu bọn em thực sự thể hiện được cái khả năng của mình thể hiện được cái sự chủ động của mình thể hiện được cái mong muốn của mình làm việc tại ngân hàng đó thì chắc chắn là họ sẽ mong muốn bọn em đi làm nhiều hơn nó tùy thuộc vào từng ngân hàng khác nhau Đấy, thì ở đây cũng không quy định rõ ràng là bọn em bắt buộc là phải đi như thế nào một cách số giờ như thế nào nhưng mà thời gian là chúng ta sẽ đi từ tháng 2 cho đến hết tháng 4 tháng 5 vì 22 tháng 5 chúng ta đã bảo vệ rồi và ngày mùng 9 tháng 5 bọn em đã phải nộp khóa luận và chuyên đề rồi Đấy thì chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ để chế độ see first đối với lại web của khoa ngân hàng và Facebook của khoa ngân hàng. Tại vì là tất cả những cái nội dung này các thầy cô cũng sẽ thường xuyên up lên trên cho chúng ta. để cô xem các bạn còn đang chat lên gì à, ờ, câu hỏi của duyên cô vừa trả lời thay câu hỏi của vi lúc nãy rồi đúng không duyên à, vâng ạ à. em hỏi trước lúc bạn cô trả lời cho bạn ừ, ừ. bọn em làm bọn em được tập ở hội sở thì bọn em vẫn làm được chuyên đề của hội sở ờ, ở bạn mai đang có hỏi như vậy ờ, không nhất thiết phải làm theo cấp độ chi nhánh tức là với cái chủ đề tức là ở đây chúng ta khác biệt này chủ đề của chúng ta sẽ làm ở cấp độ chi nhánh trở lên ờ, và chúng ta đi thực tập tại hội sở và chủ đề của chúng ta làm ở hội sở càng tốt và như vậy thì chúng ta sẽ có cái phần là liên quan tới à, cái quá trình mà chúng ta đi thực tập tại hội sở như thế nào rồi vị trí việc làm mà chúng ta đã được làm ở những bộ phận nào đấy làm ở những cái bộ phận phòng ban nào và chúng ta đánh giá những cái thuận lợi và những cái khó khăn của chúng ta những cái gì chúng ta đạt được Đấy, thì đấy là một phần phần thứ hai đó là chúng ta sẽ nói tới về cái khái quát về hoạt động của hội sở đó của cái bộ phận đó và sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái kiến nghị đề xuất nhỏ thôi thì với chuyên đề thì uh, cái cái hàm lượng ở đây nó góc độ sâu và mang tính chất là thực tế cho nên nó khác với lại hàm lượng mang tính chất là khóa luận bạn hằng bạn hằng chắc hiểu ý hỏi câu trả lời cô rồi đúng không hằng tương tự với câu trả lời vâng, các bạn vâng, vâng. bọn em chỉ viết chuyên đề thôi không biết báo cáo gì cả chỉ cần một dấu hoàng nhé cô trả lời câu hỏi của hoàng rồi nhé bạn xuân cô cũng vừa trả lời rồi đấy Ok, bạn em có câu hỏi gì nữa thì chúng ta có thể ờ, đánh vào chat box hoặc là chúng ta có thể đặt câu hỏi thêm cho chúng ta. À, những bạn nào mà điểm của chúng ta nó rơi vào khoảng 3,4 trở lên thì là chúng ta cái khả năng của chúng ta là khá là chắc chắn rồi đúng không? À, và những bạn nào còn đang chấp chới giữa khóa luận và chuyên đề thì chắc là các bạn vẫn phải đi học thêm một một số buổi ban đầu với các môn như là kỹ năng giao dịch và môn hoạt động ngân hàng thương mại đúng không lớp mình? Bạn Em thấy là đều phải đăng ký hết đấy ạ. À đăng ký hết là cho dù là điểm như nào gì? Vâng ạ. Ừ. Ok thì các bạn cứ đăng ký mà thực ra những cái môn học này cũng rất tốt cho chúng ta nếu mà chúng ta có thời gian ban đầu chúng ta đi ngay một chút cũng rất tốt. Bây giờ vấn đề là, là sau buổi ngày hôm nay thì ờ, chúng ta sẽ phải liên hệ cái nơi thực tập. Có một số bạn đã có rồi, còn những bạn nào mà chưa có thì chúng ta phải liên hệ thực tập. Uh, chúng ta phải chủ động tìm kiếm nơi chúng ta sẽ đi thực tập. Uh, đi thực tập uh, trong uh, những cái tháng uh, cuối cùng kỳ 8 của um, của chúng ta đấy thì các bạn chú ý hộ cô là như vậy và trong thời gian này thì uh, nhà trường cũng đang um, sẽ tiến hành phân công cho các bạn hướng dẫn uh, giáo viên hướng dẫn về chuyên đề và những bạn nào mà làm khóa luận thì có giáo viên hướng dẫn bọn em viết khóa luận và với những bạn viết khóa luận thì uh, cũng sẽ được uh, ngày hôm nay cô sẽ nói tới những cái thông tin ban đầu nhưng mà một cách cụ thể hơn một cách sâu hơn và những cái nội dung mang tính chất là chuyên chuyên sâu hơn thì các bạn sẽ được gặp giáo viên hướng dẫn và và các bạn à, và các bạn sẽ cùng với giáo viên hướng dẫn sẽ cùng nhau đi tiếp con đường còn lại cho đến cuối cùng khi các bạn bảo vệ đấy thì bạn hình dung rằng là đây là cái giai đoạn mà cô nghĩ là cũng rất nhiều kỷ niệm tại vì là chúng ta sẽ ngồi viết bài đi thực tế này viết bài này viết bài xong rồi thì chúng ta còn sửa bài này các thầy cô với bạn này cùng trao đổi với nhau này đấy, còn giao lưu còn chia sẻ với nhau rồi sau đó thì các bạn sẽ phải làm slide chuẩn bị để trình bày bảo vệ thuyết trình đấy thì đấy là những cái cái cái cái cái giai đoạn cuối cùng uh, của chúng ta và cô nghĩ là giai đoạn này thông thường thì thì về sau các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng sẽ rất là khó quên đấy, tại vì nó là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ viết lách nhiều hơn so với lại ờ, trước đây đặc biệt là những bạn viết khóa luận thì nhà trường uh, mong muốn là bọn em sẽ um, sẽ có những cái phương pháp nghiên cứu uh, tốt hơn uh, không chỉ là chúng ta chỉ dụng phương pháp mô tả Ờ, so sánh mà chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp hỗ trợ bổ sung ngoài pháp định lượng đấy thì chúng ta sẽ có thêm những phương pháp khác nữa như cô nói là như là phỏng vấn chuyên sâu phỏng vấn chuyên xa hay là phương pháp khảo sát còn những bạn nào mà làm uh, liên quan tới những cái chủ đề về mô hình đấy thì chúng ta sẽ phải tìm kiếm những số liệu và sẽ cùng với giáo viên hướng dẫn hỗ trợ để chúng ta có được những cái số liệu để chúng ta bắt đầu uh, chạy mô hình để chúng ta xác định ra được những um, những giả thuyết để chúng ta chạy mô hình để chúng ta đưa ra những cái kết quả của chúng ta để từ đó chúng ta có những được những cái đề xuất khuyến nghị để à, chúng ta chú ý hậu cô như vậy cái câu hỏi của Vân Anh là câu hỏi mà cô trả lời tướng mẹ Khánh Vi đấy là chúng ta đi thực tập tại phòng giao dịch thì vẫn xin dấu của phòng giao dịch chủ đề thì phải viết trên góc độ chi nhánh nhưng mà bắt buộc là phòng giao dịch đó phải thuộc chi nhánh đó con anh hiểu ý cô nói không chứ không phải là chúng ta sẽ đi xin dấu của phòng giao dịch mà phòng giao dịch đó nó lại không phải là thuộc chi nhánh đúng đa mà là thuộc chi nhánh khác thì khi đó không được mà chúng ta sẽ đi thực tập tại phòng giao dịch nhưng chúng ta viết số liệu hoặc là viết chủ đề của chi nhánh nhưng mà cái cái cái cái chi nhánh đó là mẹ của cái phòng dịch mà bọn em đang thực tập là được rồi, rồi ạ. các bạn K22 ờ, các bạn có câu hỏi gì rồi với cô nữa không bọn em chú ý của cô nhé là chúng ta phải chọn cái chủ đề này sau đó các bạn sẽ cùng với giáo viên hướng dẫn chốt cái tên chủ đề cho nó thật là ngắn gọn xúc tích ờ, và thật là chuẩn cái tên chủ đề đấy nó cực kỳ là quan trọng vì nó sẽ quyết định liên quan tới ví dụ bọn em nói tới về ngân hàng số hay bọn em muốn nói tới về uh, marketing hay bọn em muốn nói tới về năng lực cạnh tranh thì cái cụm từ năng lực cạnh tranh đó nó sẽ đi suốt với bọn em trong cả một cái nội dung um, khóa luận học chuyên đề của bọn em cho nên là mình sẽ phải làm thật là uh, ngắn gọn uh, thuật ngữ nó phải chuẩn phải đảm bảo học thuật và đảm bảo được cái tính chính xác theo quy định nữa chúng ta các bạn nào có hỏi gì nữa chúng ta có thể hỏi cô được rồi Rồi tiếp đi ạ Um, các bạn lớp trưởng của của các bạn uh, K2 nhé, chúng ta sẽ gửi lại đường link về lựa chọn gợi ý khóa luận tốt nghiệp này cho các bạn trong lớp mình nhé. vì có thể hôm nay các bạn ờ, có nhiều bạn sẽ không có mặt ở đây thì chúng ta sẽ gửi lại ờ, cái phần liên quan tới khóa luận ờ, gợi ý các chủ đề khóa luận cho các bạn. À, và nhiệm vụ nữa là các bạn sẽ phải lên thư viện để chúng ta tìm hiểu tham khảo để lựa chọn chủ đề. Không biết là ở đây có những bạn nào đã lên thư viện để chúng ta tìm hiểu rồi. hiện nay trong Zoom là có 242 bạn thì cũng hỏi một chút là trong hai um, trong hơn 200 bạn này thì có bao nhiêu bạn đã lên thư viện để chúng ta tìm kiếm chủ đề hoặc là tìm kiếm uh, những nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu nghiên cứu tiếp theo đây em mới tìm trên thư viện số của trường thôi cô ạ thư viện số của trường à À, thư viện số thì ờ, hôm nay sáng nay cô hướng dẫn các bạn sinh viên chất lượng cao thì các bạn ấy cũng có nói là với thư viện số như là chưa có full đúng không? Mới có abstract thôi đúng không? Vâng, mới có một số bản ờ, khóa vượt của năm 20 của khóa vượt này ạ. 21 cái 21 là có rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì bọn ờ, ờ, các bạn ờ, bọn em sẽ sẽ trước mắt là chúng ta sẽ tìm kiếm ở trên thư viện số để chúng ta bắt đầu chúng ta già già ra những cái chủ đề những cái chủ đề nào mà nó nó có tính thời sự và những chủ đề nào có ý nghĩa thực tiễn và những chủ đề nào mà bọn em có nhiều tài liệu tham khảo thì chúng ta sẽ chọn và ừ, có những cái chủ đề thì nó lại phù hợp với ngân hàng này nhưng lại rất là một ngân hàng khác cho nên là chúng ta đầu tiên là chúng ta cũng phải xác định chủ đề xong cộng với là cái đơn vị cái ờ, cái phạm vi nghiên cứu cái, cái nơi bọn em đi thực tập ấy. đấy để chúng ta chọn cho nó phù hợp À, thì à, ờ, đầu tiên là tìm à, tìm trên à, thư viện số sau đó thì bọn em sẽ lên trực tiếp lên thư viện để chúng ta tìm kiếm trực tiếp những cái quyển đó để chúng ta sẽ có được đọc nhưng mà em đọc qua đầu tiên kiểu gì kiểu bọn em cũng phải tìm ra được những cái quyền tìm ra được những cái cái cái chỗ bọn em tham khảo một cách quan trọng nhất để tốt nhất cho nên bọn em sẽ phải đọc đọc rất nhiều thì chúng ta mới ra và cô đã nói rồi là mình sẽ phải chọn cái chủ đề là quan trọng số 1 cộng với xương sống cho nên là để ờ, đừng đừng để đến khi mà chúng ta bắt đầu đi đến nửa chặng đường rồi chúng ta quay ngược trở lại chúng ta đi đi lại và như vậy thì cực kỳ là vất vả mà mất thời gian mà không hiệu quả đấy cho nên là chúng ta chủ ý điều đó cho cô Thôi cho em hỏi thêm một chút ạ. Ở các bạn lớp em ạ thì đang có một số bạn là hiện tại là đang học cải thiện ạ mà một số môn thì chưa được mở lớp thì các bạn ấy có thể là nhưng mà trong thời gian tốt nghiệp bạn thì vẫn kịp cái thời gian học môn đấy thì có được làm chuyên đề luôn không ạ hay là bắt buộc phải hoàn thiện hết rồi mới được làm ạ? Ừ, chắc là nhà trường sẽ tạo điều kiện cho bọn em ờ, làm luôn đấy thì có gì thì em sẽ trao đổi ờ, nhờ giáo viên hướng dẫn nhé à nhờ nhờ nhờ à, chuyên cố học tập bọn em nhé thì năm ngoái là vẫn vẫn có tạo điều kiện bọn em là vừa học song song ấy đấy nhưng miễn là khi bọn em à, bắt đầu xong à, thi xong thì bọn em là thi đợt một mà nhà trường có 4 đợt đúng không thì bọn em bảo vệ chuyên đề nộp chuyên đề vào ngày mùng 9 tháng 5 nhưng mà đến tháng 3 tháng 4 bọn em đã thi cái đợt cái cái lớp mà môn học đó rồi có điểm rồi em hiểu ý cô nói không Tại vì dạ là vâng. bọn em sẽ đăng ký học vào đợt 1 là nó tính là đợt 3 đợt 3 đấy đó chính là đợt 3 của trường mình này Thế là tuần 8 tuần đầu tiên trong học kỳ 2 này ra tết ra này đấy thì bọn em sẽ thi ngay tháng 3 tháng 4 này thì là được bọn em có đăng ký đăng ký cả hai nhá đăng ký cả môn cải thiện điểm và đăng ký cả ờ, chuyên đề tốt nghiệp ở dạ vâng đây các bạn có nói với cô là ờ, bọn em được chọn giáo viên hướng dẫn không um, thực ra thì uh, về nguyên tắc thì là mà quy định của nhà trường ấy thì là từng giáo viên hướng dẫn một giáo viên sẽ chỉ được hướng dẫn uh, chuyên đề thì hướng dẫn nhiều hơn chuyên đề thì một giáo viên có thể được hướng dẫn là 10 bạn hoặc là 15 bạn nhưng mà với khóa luận thì một giáo viên hướng dẫn chỉ được hướng dẫn 2 đến 3 bạn thôi tại vì để đảm bảo thời gian dành cho bọn em nhiều hơn và hai nữa là bọn em yên tâm là các thầy cô của khoa ngân hàng nó vẫn luôn luôn vẫn có một cái một cái cái truyền thống luôn luôn là uh, nhiệt tình và tạo điều kiện cho bọn em và nếu như có vướng mắc như thế nào thì các thầy cô đều luôn hỗ trợ cho nên là bọn em yên tâm là cho dù là thầy cô nào hướng dẫn đều cũng có điều kiện được như nhau um, đấy tuy nhiên là uh, chắc là cô cũng sẽ tạo một cái đường link cho lớp mình để bọn em đưa ra cái chủ đề mà bọn em sẽ định nghiên cứu ví dụ bọn em làm chủ đề về à, marketing hay là bọn em làm mình làm chủ đề về chính sách tiền tệ hay là bọn em định làm chủ đề về uh, Ờ, về tín dụng hay là làm chủ đề về tài trợ thượng tài trợ dự án chẳng hạn thì à, các thầy cô cũng sẽ ờ, sẽ phân công theo cái hướng là để cho các thầy cô mà có cái à, thực ra các thầy cô ở khoa mình giảng rất nhiều môn còn em học ví dụ học, em học một cô chẳng hạn môn tài trợ dự án nhưng cô sẽ rất nhiều môn khác nhau đấy cho nên là thực ra thì với giáo viên nào thì về hướng dẫn đều giống nhau cả nên cô vẫn nghĩ là bọn em đăng ký thì nhà trường khoa cũng sẽ gửi đường link cho bọn em để bọn em được đăng ký à, đề xuất tuy nhiên là trong quá trình mà mà phân công ấy, thì sẽ căn cứ vào cái nguyện vọng của bọn em và căn cứ vào cái cái cái thực tế của của khoa và bọn em yên tâm là các thầy cô của khoa ngân hàng đều luôn luôn hỗ trợ bọn em ờ, một trăm phần trăm không lo cái điều đó đâu ờ, bạn mình này 4 năm rồi chưa lên thư viện lần nào à mình đang hỏi đang hỏi lớp mình này lên thư viện tìm kiếm thế nào cái ờ, cái viết chuyên đề chứ còn thư viện thì em lên mấy lần rồi ạ lên mấy lần lên mấy lần lên mấy lần mình lên mấy lần bốn ôi bốn năm mà lên hai ba lần đó thư viện trường mình đẹp như thế nhiều sách như thế bao nhiêu chỗ thế mà em không lên um, giai đoạn này cuối cùng thì mình lên thư viện ngồi viết đi lên thử đi biết đâu lên thư viện mình lại viết tốt hơn em cứ lên thư viện em tìm uh, đề tài có nhá có, có, có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học này và em sẽ lên thư viện tìm những đọc những đề tài mượn ở đọc tại chỗ đề tài nghiên cứu khoa học này rồi các khóa luận này thậm chí là luận văn thạc sĩ của các anh chị này đấy cô chưa hiểu ý trang là sao nhỉ bạn trang bạn ấy muốn hỏi là nếu như mà trường tổ chức thêm mở thêm một đợt chuyên đề lần sau ấy thì cụ thể có thời gian cụ thể là đợt đấy là vào tháng mấy không ạ đợt sau là là kỳ sau luôn đấy tức là bọn em đến sau tháng 5 ấy, tức là đến khoảng tầm tháng 7 tháng 8 chứ không phải là đợt này đâu Nếu ừ. là tháng 7 tháng 8 xét thì thì sẽ như kiểu năm ngoái là rơi tầm tháng 11 là tốt nghiệp ạ cô đúng rồi đúng rồi dạ. chính xác nhưng mà tại sao trang phải làm như vậy bọn em cũng muốn ra trường luôn à bắt đầu K22 là bọn em không có cái không yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh giống như là K21 đúng không? Bọn em được tích hợp luôn đúng không? Tin nào cũng thế đúng không? Vâng ạ. Đúng rồi ạ thế nên không lo liên quan tới cái điều kiện về các chứng chỉ rồi mà bây giờ mình chỉ lo liên quan tới cái nội dung này thôi ờ, liên quan tới phần mà chúng ta ừ, tích lũy đủ các tiến chỉ của chúng ta để đạt được kết quả thôi đến tháng 5 mới hết đến tháng 5 mới hết thì em cứ làm đi Trang cứ làm đi Trang ạ Trang cứ đăng ký cả hai đi mà em có cải thiện một môn thôi mà môn gì môn gì tại sao đến tháng 5 mới hết nhỉ với trường hợp của trang thì à, trang ơi trang trang sẽ liên hệ trực tiếp với lại cố vấn học tập của em nhé thì à, cố vấn học tập sẽ hỗ trợ em về những cái nội dung này và cô nghĩ là cô nghĩ là em nên vẫn tiếp tục cải thiện và môn này song song với lại làm chuyên đề cả hai cùng một lúc luôn trang nhé em đừng có không đăng ký mà cuối cùng về sau lại tiếc đấy thực ra là có ảnh hưởng tại vì bọn em vừa học thêm hai môn kia nhá học thêm môn uh, kỹ năng giao dịch môn hoạt động ngân hàng rồi môn thực hành phần mềm sau đó thì uh, bọn em lại còn học thêm hai môn nữa tuy nhiên là chúng ta cố gắng thực ra thời gian này chúng ta cố gắng để chúng ta làm nó viết chuyên đề và ừ, các bạn sẽ được giáo viên hướng dẫn hỗ trợ bọn em rất rất rất tốt về liên quan tới cái mảng viết chuyên đề cho nên là bọn em không lo Nhật Hà cứ làm cứ đăng ký và vẫn cứ học để cố gắng làm sao để chúng ta ra trường cùng nhau bọn em cố gắng là ra trường cùng nhau để có chụp ảnh cùng nhau chứ đừng đừng chậm quá cô vừa hỏi bọn em đấy cô vừa hỏi các bạn đấy là năm nay là chúng ta không cần phải à, chúng ta không cần phải chứng chỉ tin học nữa không cô đang hỏi là với K22 bắt đầu K22 thì là đã tích hợp về năng lực số ẩn à, ừ, tích hợp về chứng chỉ tin học rồi thì bọn em sử nhìn vào cổng thông tin bọn em ấy là nếu như đã được tích vào tích hợp rồi thì là ổn ổn rồi còn nếu không thì là chúng ta chưa đủ cho nên chúng ta lại trao đổi ngược lại với lại à, um, trao đổi ngược lại cái phần này về cái chứng chỉ tin học này chúng ta lại trao đổi ngược lại với phòng quản lý nghề học với cô Lan phụ trách để chúng ta xem xem lý do vì sao Bình nhá cô trả lời câu hỏi của Bình rồi đấy nhá em thực tập Huyền thực tập ở ờ, công ty ờ, thực tập ở công ty chứng khoán ở mảng ngân hàng đầu tư khối ngân hàng đầu tư của công ty chứng khoán nào Huyền thực tập ở công ty chứng khoán nào nhỉ? Công ty chứng khoán của ngân hàng hay công ty chứng khoán ờ, tư nhân bên ngoài? uh, em thắc cô ở đây là nó về ngân hàng đầu tư nhưng mà kiểu em thực tập ở vị trí mà nó không liên quan đến kiểu ngân hàng ấy nó là không cô ờ, đang uh, hỏi công ty chứng khoán nào đã công ty chứng khoán nào KB cô ạ công ty chứng khoán KB ấy. công ty chứng khoán KB không biết cô biết không vâng. chỗ này để cô xem lại nhắn tin lại cho cô cô xem lại cô check lại Huyền nhá vâng dạ vâng ạ ừ, em sẽ nhắn lại cho cô cái này cô sẽ check lại cái nội dung về cái ờ, cái nơi em thực tập đã để cô check lại mô hình tổ chức đã xong rồi cô sẽ trả lời À, với câu hỏi của bạn ờ, Bùi Thúy Phượng ấy, thì cái này nó là cái mà các anh chị khóa trước đều gặp phải à, chúng ta vừa đi học vừa đi thực tập và với đi với việc đó thì các bạn sẽ có chủ động được cái lịch học của bọn em và còn thời gian còn lại thì bọn em sẽ xin ngân hàng cho bọn em thực tập vào trong thời gian còn lại ví dụ như là bọn em có thể xin là um, thực tập vào bọn em học vào tuần một uh, ngày um, thứ hai thứ ba thứ tư thực tập từ năm thứ sáu chẳng hạn như thế hoặc là chúng ta sẽ đi học vào tất cả các buổi sáng thì chiều đi thực tập nói chung là vất vả đấy ừ, ờ, giai đoạn này của chúng ta là giai đoạn của chúng bạn tăng tăng tốc về đích cho nên là chúng ta phải vất vả tìm cái kết quả tốt bạn nào mà giai đoạn này nhàn là chưa được đâu cô ơi cô em, em chưa em... có em chưa có cái <laughs> chứng chỉ tiếng, em không chưa đủ điều kiện để đạt được chứng chỉ tiếng Anh cô thì ra Tết trường có đợt gần nhất thì có là đợt nào có có có đợt ờ, ở bên trung tâm có nhưng tại sao em lại chưa có đủ chứng chỉ tiếng Anh có tưởng tích hợp tiếng Anh rồi chứ <laughs> em không đủ điểm ạ thi lại xong thi lại tiếng Anh à ờ, em em được D em được D thì kiểu không à. đủ điểm mà viết cho nên là nó thì cho nên là không được bọn em không thi dạ. thi IELTS hoặc là thi các chứng chỉ quốc tế tại mình đã mất công đến thì học nhà trường mình sẽ có có cho thi B1 B2 ở trung tâm bọn em ừ. theo dõi cái phê hoặc là liên hệ với lại bên uh, trung tâm uh, của trường mình cô có biết được <laughs> gần nhất sau Tết là thằng mấy không ạ cô không để ý đâu cái đấy thì chắc là em sẽ phải tìm hiểu lên trên um, fanpage của bên trung tâm ấy nhưng mà nhà trường sẽ liên tục có đấy tại vì là điều kiện ra tốt nghiệp kiểu gì cũng liên tục có cứ yên tâm là kiểu gì bây giờ vẫn còn sớm thoải mái đi không lo đâu thì có điều là ra tết một cái mình đăng ký luôn hoặc là mà em vào mà em đăng ký luôn bây giờ để ra tết nó thi dạ vâng ạ cảm dạ ơn vâng cô à, Nguyễn Hiền thực tập ở bộ phận uh, à, Daichi liên kết với ngân hàng Sacombank nhưng mà em làm ở bộ phận nào ở phòng nào nếu như em liên em thực tập và em làm chủ đề liên quan tới bank assurance liên kết với lại Sacombank thì ok của Hồng Nhung ok đấy em biết được với khóa luận đấy điểm đấy chắc khả năng với khóa luận được rồi với trường hợp của Chi thì Chi cứ đăng ký ờ, làm chuẩn bị chuyên đề sau đó thì ờ, đến thời điểm đó có thể là đủ hết các môn học thì mình vẫn có thể tốt nghiệp được cho nên là Chi cứ cứ vừa học cải thiện điểm và vừa vừa làm viết chuyên đề tốt nghiệp Bạn Anh Thư đang hỏi cô ý là như nào cũng chưa hiểu. anh thư cô chưa hiểu ý anh thư hỏi cô đâu nhé lát nữa nhắn lại cụ thể cho cô để cô tìm trên tiếp câu hỏi khác bạn khác những câu hỏi liên quan tới mở lớp nhé thì bọn em sẽ um, trao đổi trực tiếp với cố vấn học tập và cố vấn học tập sẽ đề xuất với nhà trường mở lớp cho bọn em cho nên bọn em um, câu hỏi đấy thì chúng ta không hỏi nữa, nữa không hỏi nữa trong để cô tập trung vào câu hỏi liên quan tới viết chuyên đề khóa luận uh, ví dụ như là bọn em thiếu những môn học nào hoặc là môn học nào bọn em chưa được cải thiện mà nhà trường chưa mở lớp thì uh, chưa mở lớp đợt 1 thì sẽ mở lớp đợt 2 đấy thì các bạn sẽ phải tập hợp ở lại ở chỗ cố vấn học tập thì nếu mà đông thì khi đó nhà trường sẽ mở lớp vì thế mà bọn em tất cả bọn em sẽ phải ờ, thông qua cố vấn học tập về liên quan đến chuyên à, chuyên học ờ, môn học này về học hành về chuyên môn thì chúng ta sẽ liên hệ với lại cố vấn học tập của khoa ngân hàng có liên quan tới thủ tục giấy tờ hành chính thì bọn em sẽ liên hệ với lại cô Lan ở phòng quản lý học à, bọn em với bạn Đức đang đưa câu hỏi này là thực tập quan hệ khách hàng cá nhân thì nên chọn chủ đề gì thì em có thể chọn chủ đề liên quan tới uh, phát triển hoạt động gì đó tại vì là bộ phận này bây giờ các ngân hàng tùy thuộc vào mô hình ngân hàng có ngân hàng thì sẽ tập trung vào một đầu, một đầu mối là quan hệ khách hàng sẽ thực hiện À, chọn gói sản phẩm từ cho vay huy động vốn từ thẻ tập trung vào quan hệ khách hàng nhưng mà có những ngân hàng thì à, bộ phận quan hệ khách hàng nó vẫn là tín dụng đấy cho nên là bọn em sẽ tùy thuộc vào từng ngân hàng một thì bọn em vẫn có thể làm được uh, um, liên quan đến các chủ đề nằm trong cái cái chi nhánh đó trong cái phần uh, phần mà nơi em thực tập ví dụ như em có thể nói tới là uh, nâng cao chất lượng dịch vụ của khách hàng này hoặc là nâng cao sự um, hoặc là đánh giá sự hài lòng khách hàng này hoặc là chúng ta sẽ nói tới là phát triển um, phát triển cho vay hoặc là phát triển huy động vốn thì tất cả những cái nội dung này đều được cả phát triển uh, dịch vụ bán lẻ phát triển um, phát triển dịch vụ bán lẻ hay là Ờ, mình sẽ phát phát triển bán chéo sản phẩm tức là ở đây là cái phần mà quan hệ khách hàng bọn em khá là thoải mái cho mình chọn lựa đề tài với bạn Hồng Nhung thì thôi nhé không cần mình đã gửi rồi thì thôi không cần nữa bọn em có mong muốn hoặc là có đề xuất gì với khoa không các bạn K2 các bạn có mong muốn đề xuất gì với khoa không thì chúng ta uh, có thể uh, nhắn nhắn ở đây để các thầy cô sẽ sẽ trao đổi um, bạn hạnh đang hỏi câu hỏi là hết hết tháng 3 em mới học xong chuyên đề tức là em hình dung là ở đây nó không phải là chuyên đi học xong chuyên đề mà em đi thực tập vừa đi thực tập vừa viết chuyên đề thực tập hãy ờ, hạnh hiểu ý cô giải thích từ nãy giờ không tức là ở đây nhá là ngay tháng 2 bọn em đã xin nhà trường giấy giới thiệu và ngay sau khi buổi ngày hôm nay thì chúng ta tìm kiếm liên hệ với thực tập để mình vừa đi thực tập và vừa mình vừa viết chuyên đề và chuyên đề của mình viết dựa trên nền tảng cái bộ phận và nội dung cái nơi mà bọn em đi thực tập và chuyên đề bọn em sẽ nộp vào mùng 9 tháng 5 Ok rồi đấy, bọn em có hỏi gì nữa? Bọn em có mong muốn đề xuất gì về cô với lại khoa không? có thầy cô giáo của khoa ngân hàng không? À, em thưa cô. Ừ, cô nghe đây. Ờ, cái uh, em cũng cũng không biết là có thể um, khác được không nhưng mà em cũng có muốn đề xuất là tại vì nếu mà bọn em thi uh, xong trước Tết thì điểm chắc là ra Tết cũng sẽ có uh, Đúng thì rồi. không biết là cái thời gian mà công bố danh sách uh, viết chuyên đề khóa luận ấy, thì có thể đẩy lên sớm hơn được không vì ví dụ như mà các bạn có thể làm khóa luận ấy, mà ừ. vẫn đăng ký các lớp học mà các môn kèm chuyên đề thì Ờ, trong thời gian mà chưa có danh sách công bố thì rồi. Uh, bọn em vẫn phải tham gia các lớp đấy ạ. cô hiểu cái này nó cũng là cái đề xuất của khoa trong các cuộc họp nhà trường cô cũng đề xuất cái ý này tuy nhiên là vì tạo điều kiện cho bọn em được bảo vệ một cách sớm nhất cho nên là bắt buộc phải như thế này thì à, thông thường thì những bạn nào mà điểm cao như là như năm ngoái là 3,2 là được bảo được làm khóa luận rồi đấy um, thì thực ra thực ra cô, ờ, cô làm khóa luận thì những bạn mà đạt kết quả đến 3,2 là là là khả năng là cao tuy nhiên là theo quy định nhà trường thì bọn em phải đăng ký đấy thì ok cô sẽ trao đổi lại cái này với phòng đào tạo và cô sẽ cô sẽ đề xuất cái ý kiến của bạn Huyền này với phòng đào tạo để chúng ta ờ, yên tâm ờ, hơn Đấy, vì là thực ra nó tư đúng một Tết nhà trường lại mong muốn cho bọn em tạo điều kiện bọn em được thi xong hết và trước Tết mà có thầy cô của khoa ngân hàng chấm đang dự kiến là chấm thi đến 28 29 Tết cơ đấy để chúng ta có nhiều điểm có có đầy đủ điểm cập nhật cho chúng ta bọn em mình dung là các thầy cô luôn tạo điều kiện cho bọn em đến mức độ như vậy đấy cho nên là thôi cái ý kiến của Huyền thì cô cũng sẽ đề xuất lại với phòng đào phòng phòng đào tạo để chúng ta ờ, để các bạn nào mà ờ, chúng ta có được cái chủ động của mình hơn để trong cái việc mà chúng ta đăng ký các môn học bên kia hơn ok dạ vâng em cảm ơn cô các bạn khác có đề xuất gì nữa không ngoài đề xuất của Huyền ra thực ra thì à, em đợi đợi xong điểm đợt này thì kiểu gì chẳng xong điểm đợt này thì bọn em mới có điểm được xem biết có luận trước hằng được bao nhiêu phẩy rồi thì ý ý của Huyền thì không phải là câu chuyện là ấy đâu mà ý của Huyền là muốn nhà trường chấm thi à, nhanh hơn à, có kết quả sớm hơn đấy có kết quả để đưa ra tỷ lệ phần trăm các bạn biết khóa luận để các bạn ấy không mất công ờ, các bạn có chủ động thời gian để các bạn đi về nhà hoặc là các bạn có thể đi thực tập làm khóa luận đấy, đỡ vất vả cho các bạn cô hiểu ý của bạn Huyền là như vậy còn um, kiểu gì thì kiểu bọn em vẫn phải có đầy đủ điểm thì nhà trường mới căn cứ vào điểm đấy của bọn em thì bắt đầu nhà trường bắt đầu mới tính toán từ trên xuống dưới bắt đầu mới xác định là biết có luận hay không ok rồi em có ý kiến gì nữa không có đề xuất gì nữa không nếu không có gì thì ở à, đây Tại sao đến tháng 7 Tuấn Anh mới thi tiếng Anh? Em không thi sớm hơn. Em chưa học Anh ba cô. Ôi rồi. Thế à? Thì đợt 2 thì đợt 2 kỳ 2 này mới mới đang mới học được cô ạ. Đang học em đang học giờ à? Vâng ạ. À không, phía ờ, đợt 2 của kỳ 2 đấy cô mới bắt đầu học bọn em cứ đề xuất lại cái chỗ tiếng Anh này ờ, qua giáo viên ờ, cố vấn học tập đi xong đề xuất mở lớp sớm hơn. Vâng ạ. À, Ngọc hình như lúc nãy chưa nghe cô nói từ đầu đấy là bọn em đi thực tập thì một ở nhà trường và khoa mong muốn là bọn em phải chủ động bằng khả năng của mình ờ, kiểu gì thì kiểu mình đã làm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng rồi thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải luôn luôn là chúng ta phải quản lý các mối quan hệ của mình ờ, và chúng ta phải chủ động các mối quan hệ của mình và chúng ta phải chủ động hơn phải tận dụng hơn để chúng ta ờ, đi xin các nơi chúng ta thực tập và nếu trong trường hợp mà chúng ta không xin được thì khi đó khoa sẽ hỗ trợ bọn em 100% khoa luôn hỗ trợ cho nên là những bạn nào mong muốn được khoa hỗ trợ thì chúng ta cũng đề xuất qua đường link của của môn học tập cô sẽ tạo đường link cô sẽ cô sẽ nhờ các cổ môn học tập sẽ tạo đường link và sau đó thì các thầy cô sẽ hỗ trợ bọn em yên tâm là liên quan tới phần thực tập đó 100% không phải lo đâu vì sao đợt này mà bạn bàn rượu chưa đăng ký được làm chuyên đề tinh thần của chúng ta nhé là cố gắng hết sức để đến à, Ờ, tháng 7 để chúng ta cùng nhau à, tung hoa tung mũ để nhận chứng để nhận à, không bọn em mà, mà tốt, tốt nghiệp sau là không được đâu là là không được uh, trao bằng là không được mặc áo cử nhân đẹp đâu cho nên là chúng ta cố gắng là để làm sao để cùng cả các bạn cùng nhau cùng lớp với nhau để được có những kỷ niệm đẹp đăng ký bổ sung là như nào chúng ta vất một tí nhưng mà chúng ta cố gắng nhé lớp trưởng lớp chúng ta phải hiểu cái tinh thần đó để chúng ta ừ, trao đổi lại các bạn lớp mình đấy để làm sao mà chúng ta cố gắng ra trường cùng với nhau em chưa đăng ký được lái nào hả, đoàn diệu có cần các thầy cô hỗ trợ gì không em vẫn đăng ký được mà sao không đăng ký em cứ đăng ký đây nhá trường của diệu đoàn cụ thể như nào thì em trao đổi với lại của ban học tập bọn em cũng yên tâm là không bây giờ chúng ta vẫn còn là tháng một chúng ta vẫn có nhiều cơ hội cho chúng ta để nhà trường sẽ tạo điều kiện cho bọn em cho nên nhà trường đang làm vì có rất nhiều việc bọn em yên tâm là phòng đào tạo sẽ tạo điều kiện em tối đa bạn ừ, bạn đấy là bạn ý là hôm đấy đăng ký thì bạn ấy quên mất bạn ấy không đăng ký ạ không đăng ký cái gì đăng ký chuyên đề ạ hôm trước là có chuyên đề là từ 19 giờ cho đến tối trong hôm đấy ạ thì hôm sau là hôm hôm đấy bạn quên bạn ấy không đăng ký được ạ thì đấy là do giờ... mình đấy là do bạn dịch đoàn dịch đoàn rượu gì nữa thôi được rồi um, lỗi là lỗi cho bản thân mình cho nên mình phải kinh nghiệm uh, mình uh, đoàn sẽ liên hệ với lại cố vấn học tập các thầy cô sẽ hỗ trợ bọn em về ừ, trao đổi với phòng, phòng đào tạo cái này còn nếu em không đăng ký thì phải tháng 7 cơ không phải bây giờ đâu tháng 7 các bạn đã nhận bằng rồi tháng 7 các bạn đã được mặc áo đẹp rồi áo cử nhân rồi chúng ta có đề xuất có câu hỏi gì nữa không nếu không có câu hỏi gì thực ra buổi ngày hôm nay của chúng ta mới là buổi ờ, gọi là đầu tiên thôi và là cái buổi ban đầu thôi ờ, và để để các bạn chúng ta bắt đầu chúng ta ờ, có những thông tin cần thiết cơ bản và sau ngày hôm nay là chúng ta bắt đầu phải có lộ trình có kế hoạch là chúng ta học 5 môn hay là hai môn bổ sung hay thế nào đấy thì chúng ta phải có kế hoạch cho chúng ta để đảm bảo làm sao để chúng ta đạt được cái kết quả cái điểm chuyên đề của những điểm cao còn với bạn những, những bạn biết khóa luận thì uh, chúng ta sẽ phải bắt đầu tìm kiếm những cái chủ đề nghiên cứu một cách uh, sâu hơn một cách rộng mùa rộng và mùa sâu và chúng ta sẽ phải tìm ra những cái phương pháp bắt đầu chúng ta phải tìm kiếm để chúng ta có được những cái nội dung ban đầu vì là khóa luận chúng ta viết với cái yêu cầu cao hơn và kiến thức nó cũng sẽ yêu cầu chuẩn chỉnh hơn vì thế mà các bạn viết khóa luận thì giai đoạn này thì chúng ta sẽ bắt đầu bắt tay chúng ta làm còn những bạn chuyên đề thì chúng ta sẽ phải xem lại những cái môn học của chúng ta bị thiếu cái nội dung gì hoặc là chúng ta phải làm sao để chúng ta đạt được cái kết quả uh, các môn học song song cùng với chuyên đề này để đạt đạt được làm sao để chúng ta ra ra được trường cùng với nhau đấy đấy là cái mà mà mà mà, mà các bạn cần phải lên kế hoạch cho mình phải có một kế hoạch đầy đủ trong kỳ này của chúng ta và đặc biệt là những bạn nào mà có nhiều cơ hội chúng ta đi làm chẳng hạn đấy thì chúng ta còn phải đi làm thực tập tại các ngân hàng thương mại có nhiều cơ hội đi làm nữa cho nên chúng ta phải sắp xếp thời gian bố trí thậm chí là có những bạn ấy, đi làm năm ngoái có những anh chị à, đi làm ở công ty kiểm toán vất vả ban ngày không nghỉ được buổi tối các anh chị về các chị lại mới làm khóa luận và thậm chí làm xuyên đêm luôn thứ bảy chủ nhật cũng không có gian đi chơi với bạn bạn trai bạn gái đâu đấy cho nên là các bạn hình dung là uh, giai đoạn này những bạn nào mà chúng ta vừa mong muốn vừa đi làm vừa mong muốn vừa vẫn được điểm cao và muốn muốn mình được gây được rất nhiều thứ ở của nhà trường bắt buộc chúng ta phải chăm không có chuyện là không chăm mà chúng ta có đạt được kết quả tốt đâu đây là giai đoạn cuối cùng vất vả ờ, của các bạn sinh viên K22 đấy vì thế mà cô rất mong muốn là chúng ta chú tâm hơn Ờ, và chúng ta cũng sẽ phải đồng lòng và cam kết với nhau là à, cố gắng tháng 7 chúng ta ra trường cùng với nhau cùng với nhau để chụp ảnh đấy thì cái đấy là cái mong muốn của các thầy cô và bản thân các bạn đặc biệt là bạn lớp trưởng chúng ta sẽ phải truyền đạt lại những cái thông tin này đến lớp mình còn những cái vướng mắc như thế nào thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp với các cô thầy cô cố vấn học tập của các bạn và cô nhắc lại là ờ, những cái gì liên quan tới giấy tờ hành chính thủ tục chúng ta liên hệ với cô Lan còn tất cả những cái gì liên quan tới học hành thậm chí là những cái gì mà phòng quản lý ngành học mà họ không giải quyết được hoặc là khó khăn hơn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cố vấn học tập của khoa ngân hàng và những cái gì mà cần thiết nữa thì bọn em có thể là trao đổi uh, liên quan tới chuyên môn uh, chuyên đề cũng như là khóa luận với các giảng viên hướng dẫn của bọn em đấy thì bạn yên tâm là các thầy cô sẽ luôn luôn hỗ trợ uh, cho bọn em để bọn em có thể đạt cái quan tốt nhất thế thôi nếu không có câu hỏi gì thì uh, Ờ, các bạn chúng ta kết thúc ở đây và có những vấn đề gì đó thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp như cô vừa nói lúc nãy thế thôi chúc chúng ta thi xong rồi đúng không chúc các bạn ăn tết vui vẻ dạ chưa thi ạ chưa thi xong chưa thi à ai chưa thi à vâng ạ vâng sao hôm qua có thấy bạn nào chào cô là em đi về quê mà à, chắc là các bạn thi môn trước ạ còn một em hai môn uh, cuối thi tận cuối uh, tuần sau à, đây à hôm qua hôm qua hôm kia thì các bạn đã chào cô về quê rồi cử thi xong rồi ừ, thì thôi chúc chúng ta thi thật tốt đạt kết quả thật tốt ăn tết vui vẻ hẹn gặp lại các bạn thôi chào cả nhà nhé cảm ơn cô ạ cảm ơn cô ạ chào cô ạ